Thưa quý vị, tỷ lệ đô thị hóa tại Việt Nam hiện đạt khoảng 39%. Dân số đô thị tăng nhanh khiến cho nhiều nguồn nước bị ô nhiễm gây hại cho sức khỏe. Vậy giải pháp nào để phát triển hệ thống cấp nước cho đô thị là vấn đề được đặt ra tại hội thảo vật tư thiết bị cấp nước an toàn vừa được Bộ Xây dựng tổ chức sáng nay. Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, hệ thống cấp nước tại Việt Nam hiện còn thiếu đồng bộ, chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa để khắc phục thì cần thu hút doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng công nghệ thông minh 4.0 trong quản lý nước, phát triển vật tư thiết bị cấp nước an toàn. Thời gian trước, các vật tư thiết bị cấp thoát nước phải nhập khẩu từ châu Âu, nhưng hiện nay ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tại hội thảo, đại diện tập đoàn Tân Á Đại Thành đã đóng góp hai giải pháp nằm trong bộ giải pháp tổng thể về nguồn nước là ống nhựa và bộ lọc đầu nguồn.